<clears throat> alo xin chào mọi người à, lại là mình đây hôm nay mình à, chia sẻ về cái à, vốn của Baccarat Casino thì à, vấn đề về vốn này á <clears throat> nó cực kỳ quan trọng cho nên là hôm nay là mình sẽ chia sẻ về vấn đề này à, nó cực kỳ quan trọng so với lại cái phương pháp đánh à, vốn và phương pháp đánh nó phải đi đâu với nhau song hành với nhau thì à, các bạn mới chiến thắng được với lại cái môn môn này thì uh, vấn đề một à, các bạn nhìn lên cái à, cái cái màn hình thì vấn đề là vấn đề một là tôi nói là vốn baccarat casino mục đích vốn uh, chia vốn và lệnh vốn thắng thua phần trăm của vốn casino baccarat uh, đầu tiên mình muốn nói là vấn đề về vốn tại sao vốn nó lại quan trọng như thế tại vì như các bạn thấy trên màn hình đó là lệnh trúng cao hơn cái lệnh sai nó vẫn thua thì người ta đặt ra là kêu là bắt cầu trúng mà sao lại vẫn thua tại vì nó liên quan với lại cái số tiền vào lệnh của bạn nó trúng ít nó, nó, nó sai vì cái tiền vào lệnh trúng nó ít hơn so với lệnh sai thì ừ, các bạn thua tiền thôi và ngược lại thế lệnh sai nó cao hơn lệnh thắng vẫn thắng tại vì sao bởi vì tiền họ vào lệnh trúng nó, ờ, nó, nó ít hơn so với lại cái, cái lệnh sai đó cho nên là mình phải kết luận ra là cái phương pháp này đấy đánh hai cỡ nào mà không sử dụng vốn đúng thì cũng không bao giờ có lãi vấn đề thứ hai là mục đích của vốn mục đích của vốn là gì mục đích của mình sử dụng cái vốn đó là gì là nó không ảnh hưởng đến kinh tế gia đình ví dụ một tháng các bạn làm 6 triệu thì các bạn nên chỉ dành 300k ra chơi trong vòng một tháng thôi nếu mà thu 300k đó thì nó không ảnh hưởng đến kinh tế gia đình của bạn 300k đó chỉ bạn là một, cái thùng bia thôi đúng nào cho nên là à, vốn 6 triệu thì các bạn chỉ dùng đến 300k còn à, mục đích của vốn là nó không ảnh hưởng làm tâm lý người chơi tại vì sao tại vì các bạn là à, chỉ dùng một cái số tiền khoản nhỏ trong khoản lương của các bạn thôi là các bạn cứ bị không bị tâm lý tại vì khi mà các bạn dùng nhiều hơn so với lại số tiền mà các bạn làm ra thì nó nó, nó bị áp lực rất là nặng nề cho nên là các bạn không bao giờ mà chiến thắng được rất khó mà để chiến thắng được cho nên là à, chia vốn rất là quan trọng cho nên là mục đích vốn là phải như thế ví dụ 100% vốn mùa game ví dụ như các bạn có 300 100% vốn mùa game thì các bạn vọng cược chỉ là 10% trên một lần cược và không đặt cao cũng không đặt ít và cái phương pháp này là không dùng để là cứu vớt những sai lầm thất bại trước đó khi áp dụng phương pháp này vì bằng khi bạn tính toán lại thì nó sẽ là à, hiệu suất chiến thắng trên cái, ờ, phương pháp này mà có số vốn của bạn bao vù game chứ không thể là bằng nửa 50 triệu bạn dùng cái phương pháp này mà để bạn uh, bạn cứu vớt được cái 50 triệu bạn thua đó là một sai lầm cực kỳ lớn nó không thể là uh, cứu vớt được cái những cái cái cái, cái, cái thua sai lầm trước đó của bạn <clears throat> rồi vấn đề thứ ba tôi muốn nói là vấn đề uh, chia vốn và vào lệnh vốn 100% vốn vào game <clears throat> thì các bạn chia làm 3 phần à, một phần vào game và chia một phần thành 10 phần và một lệnh là 10k 10% trăm à, ví dụ vốn 300k các bạn chia làm 3 phần là mỗi phần 1 100k 100k này các bạn chia làm 10 phần là một lệnh các bạn chỉ đánh được 10k thôi đó là đó là cách chia à, của tôi và nó nó rất là hợp lý và nó hợp lý ở chỗ nào thì các bạn sẽ hỏi tôi sau đó thì tôi sẽ giúp đỡ trả lời thắc mắc cho các bạn và cách chia này không dùng để dùng để đánh cắp thép thì các bạn biết rồi đánh cắp thép là một cực kỳ nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm chỉ có thua tha thôi chứ không bao giờ mà nó nó nó nó chiến thắng không chiến thắng được nếu như các bạn ăn nghĩ rằng cắp thép ăn dễ à, ăn được nhưng cái ăn dễ đó ăn được nhưng mà các bạn thua đó lỡ bạn thua rất là nặng gấp thép là chỉ gấp thép một lần thôi chứ không bao giờ chơi được lần hai và không chơi được lâu dài à, cái thứ tư mình nói là thắng thua phần trăm của vốn à, phải tính hết và tại vì sao tại vì bạn luôn luôn tìm cách chiến thắng mà bạn không tìm cách phương pháp để thua tại vì chơi với casino là mà cái đầu các bạn phải tính thắng cũng tính mà thua cũng tính bạn không thể là thiên tài thắng trăm phần trăm cho nên là thắng bằng cộng tính và thua bằng cộng tính đó là một chơi về cái tư duy còn thắng là thắng bao nhiêu tôi nói luôn là nhận tôi sẽ dựa trên cái ví dụ ở phần 3 thì các bạn thế này thắng 3 đến 10, 40 phần trăm vốn vào game trên một lần chơi và ngày các bạn chia làm hai ba lần chơi có nghĩa là sao có nghĩa là 100 phần trăm 100k này này là một phần game thì các bạn lấy lệnh là 10k thì các bạn phải ăn được 30 đến 40 phần trăm trên một lần chơi có nghĩa là 3, 30 đến 40 k rồi các bạn nghĩ không hơn không kém còn về thua ví dụ một ngày bạn lấy một phần bộ game à, thì bạn nghĩ nếu bạn thua ngày đó thì bạn nghĩ à, không cần quan tâm không cần phải kéo riêng không phải ờ, gỡ lại không cần đâu không cần đâu không cần về cái phương pháp này không không cần như thế không cần như thế bỏ luôn còn thua về tháng thì sao à, tháng thì các bạn thua 3 phần các bạn nghỉ hẳn tháng đó có nghĩa là sao nếu như các bạn thua 3 phần thì các bạn nghỉ hẳn 3 phần 4 luôn thì các bạn nghỉ hẳn còn ví dụ như thua 3 phần mà vẫn có lãi vẫn còn lãi nghe thì các bạn nên chơi bình thường cuối tháng chốt ví dụ tôi ví dụ 100k <clears throat> các bạn chia làm 10 phần mỗi phần 10k các bạn thắng 30k đến 40k nghỉ một lần chơi ví dụ thua một ngày một ngày đó bạn thua một lần là 100k ok nghỉ ngày mai chơi tiếp không cần nhiều đâu còn thắng 3 lần chơi bạn thua 300k nghỉ nhưng tùy thuộc theo là ba lần thua 300k đó một tháng đó thì bạn xem xét được là à thua ba lần đó mình có bị âm vốn hay không mình có lãi hay không nếu mà có lãi thì các bạn tiếp tục chơi hoặc là hòa các bạn tiếp tục chơi hoặc là chưa thua là ba lần vốn thì các bạn cũng tiếp tục chọn bình thường còn có một cái bí mật tôi muốn nói với bạn là phương pháp thì không có phương pháp nào chiến thắng hoàn toàn những gì bạn tính được thì đã tính hết rồi còn nó sẽ sụp vào may mắn của bạn nữa à, cho nên bạn đừng có đi tìm một cái phương pháp mà gọi là chiến thắng không có đâu bạn à, và đa số người chơi là tìm phương pháp tính thắng mà không tìm phương pháp để tính thua đó là một cực kỳ nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm cho người chơi đó đó là một cực kỳ nguy hiểm cho nên là các bạn phải tính toán rất là cẩn thận còn có những cái lưu ý thì tôi muốn nói với các bạn như sau tháng nào cũng thua ba lần liên tiếp mà có lãi thì nên đầu tư mà nếu mà nếu như mà thua mà ba lần liên tiếp mà nó không có lãi luôn mà trong vòng hai tháng liên tiếp thì các bạn nên xem xét lại cái phương pháp của mình phương pháp đánh của mình có như nào nó chuẩn chưa còn lưu ý thứ hai là đừng ảo mộng là casino ăn dễ nó là một cuộc chơi 49 cho người chơi và 51 cho người cái bạn chỉ cần thắng bình quân một lệnh một ngày là đẳng cấp rồi đó là tôi nói bạn đừng ảo mộng về casino là ăn dễ người chơi thắng lớn thì cái thứ tư cái thứ ba tôi muốn nói là người chơi thắng lớn là chỉ là may mắn thôi chỉ có những người thắng đủ phù hợp với lại hiệu suất vốn và đều đó mà gọi là mới có cách đầu tư lưu ý thứ tư tôi muốn nói là người mới chơi á thì đừng thấy những người thắng lớn mà ảo mộng vì họ thắng 20 triệu một lần chơi thì họ đã nợ đến 100 triệu rồi vì đây là một chơi không phải là nơi để lấy tiền người ta có một câu là bỏ đi làm người đúng không ờ là các bạn hiểu rồi câu thứ hai nữa là nếu các bạn nghĩ rằng là à ờ, các bạn đem một tỷ vào các bạn kiếm có thể là 10 triệu à, có thể 6 triệu 10 triệu được thì những người có một tỷ họ bỏ vào ngân hàng để họ kiếm 10 triệu rồi chứ không phải để một tỷ vào ngân hàng kiếm tháng 6 triệu đâu các bạn nếu mà họ nghĩ gì đó thì, thì ngân hàng nó sụp đổ rồi chứ đừng các bạn đừng có nghĩ ăn lớn bỏ tiền vào 1 tỷ ăn 10 triệu ít quá không có đâu các bạn ạ làm được như thế thì những người đi đầu tư họ đi vào họ chơi rồi Đúng không còn lưu ý tiếp theo nữa là người chơi lâu năm á thì đừng có lấy cái sai lầm cũ để áp dụng vào cách thức chơi mới phải tính từ đầu so với lại cái ban đầu chứ không thể nào mà lấy cái phương pháp này để cứu vãn những cái, cái chơi thua tha lâu năm của bạn được không có đâu không có đâu nó phải thực tế còn người mới á thì họ hám lợi khuyên không nghe vì nghĩ casino nó dễ nên nối tiếp sai lầm so với người đi trước và người đi trước ấy, thì lợi dụng những người mới ấy, để kiếm lời đó là sai lầm nối tiếp sai lầm và dẫn đến cái hệ lụy xã hội rất nặng cái tiếp theo là bộ môn này là một bộ môn tư duy nên dùng tư duy mà chiến thắng đó chứ không phải là hay chui hay là hay là mà ấy gì đâu đây là một môn tư duy nên đồ hỏi phải chơi với nó một cách tư duy rồi người ta hỏi là nhà cái có bịp không rồi à, đừng đừng chơi thứ bảy chủ nhật thì tôi nói với các bạn đây cho dù nhà cái có bịp đi chăng nữa đó, thì họ chỉ bị được một cửa thôi không được kiểu thứ hai mà họ bịp vắng này á thì chắc gì mình đã đặt vắng này đúng không cho nên là họ họ bịp người kia thì không phải là bịp mình khó lắm khó bịp lắm các bạn cho dù có bịp thì mình cũng không còn quan tâm còn các bạn cái giờ, giờ thứ bảy chủ nhật nhà cái nó bịp thì tôi hỏi bạn là thứ hai bạn chơi bạn có chắc thắng nhà gái không không trả lời được cho nên là bạn đừng có nói là thứ bảy chủ nhật hay là thứ bảy nhật vậy bạn thua rồi bạn đủ lỗi không có gì và tuyệt đối đừng xem nó là nguồn thu nhập chính của mình đúng không tuyệt đối đừng xem nó là một thu nhập chính của mình mà chỉ là một khoản phụ thêm thôi chứ đừng có bảo thu nhập chính của mình ngồi ở nhà ngồi gõ rồi ngồi kiếm cũng có các bạn đừng có xem nó là thu nhập chính của mình và trong cuộc chơi á, là có các bạn phải biết ai từ là chấp nhận cuộc chơi tại vì sao tại vì khi các bạn chấp nhận rồi đó con người bạn không cố chấp con người bạn không nóng nóng con người bạn nhẹ nhàng thanh thản các bạn chơi rất bình thường các bạn kiểm soát rất tốt còn nếu như những người nào đó không vào cuộc chơi mà chỉ biết ăn thôi không chấp nhận thua thì tôi nói các bạn chỉ có thua thôi tại vì trong cuộc chơi có thắng có thua các bạn phải biết một từ gọi là chấp nhận à, cái phương ờ, khi mà mình nói ra này là mình không cổ vũ để chơi nha mình chỉ tính toán rất là cẩn thận cho các bạn thôi còn casino không phải là một nghề dễ để các bạn vào đó mà chơi mình không cổ vũ các bạn chơi nó rất rất là khó đòi hỏi tư duy chứ không phải là các bạn nhào vô là các bạn thấy ăn dễ đâu không có đâu rồi các bạn xem xong ờ, video clip này thì các bạn like comment và đăng ký để nhận thêm cái video tiếp theo tôi sẽ ra một cái video tiếp theo rất là hay hơn nữa để cho các bạn nắm vững vững vững về cái, cái, cái chia sẻ của mình nó, nó hợp lý nó hay ở chỗ nào rất là tuyệt vời các bạn like comment đăng ký và chia sẻ còn uh, các bạn liên hệ thì à, liên hệ bằng cái zalo tôi để ờ, cái để cái ờ, đăng ký ở phía dưới để mô tả ở phía dưới có để liên đăng ký các bạn nào à, zalo à, các bạn nào muốn hỏi hay là điện thoại hỏi hay chi thì các bạn cứ liên hệ <coughs> mình là bi của rùa có gì thì các bạn cứ liên hệ với lại zalo hoặc là số điện thoại mình để hỏi à, nhưng mà hỏi là không phải là hỏi để ờ, tầm bậy đâu nghe hỏi để là cho biết cho hiểu chứ không phải là uh, hỏi để là mình à mình ngon tỏ ra mình ngon rồi mình mình chơi đâu nghe không phải đâu nghe không bài dễ đâu nghe các bạn đó xin chào mọi người à, hẹn mọi người uh, clip tiếp theo clip tiếp theo uh, tôi sẽ nói là các bạn là hay đấy các bạn chú à, chú ý theo dõi à, xin chào mọi người